mình được ngoại bắn thề ông mình vô trong nhạo nhạo đội hình chuyển vào đây chung kết đánh vẫn dày rời rạc ba mươi hai một làm đi mà nó thổi cắt luôn đi cắt cắt luôn đi tới tối rồi từng chân con rét phê rồi thằng nữa anh tốt rồi mà chắc là cũng phê phê, phê rồi còn nhìn nhìn nhìn nhìn kiểu đánh là đánh được cái nào rồi tôi thằng ta được mình ta muốn tránh tránh tránh mình tránh hết vấn đề mình chưa phê đấy Anh Minh ơi, may là anh Minh

bảy hai cầm bên đây nhé Dạ, nghe. Một. Dạ. Một ba.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 coi mấy xe sau tôi hình phong đánh tôi hay này mấy xe sau nó gây gây cấn tình phong mất truyền hai tình phong truyền hai ra cầu tình phong hai có thằng công được á thằng bạn truyền hai bắt chết ừ. Hương Ngọc à?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

rồi. Đánh sách đường lên năm sách tối qua. Rồi. Đúng rồi. Nhìn tốt. Wow! Trời, trời. 12 Mọi người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 không bảy mười hai được được được quả quả được quả được mà ông thọ đấy rồi trong ngoài kỳ 12 chín mười hai ba quả nữa thôi cắt đi cho sớm mình muội mắt rồi bảng lên trăm lên đi

chơi bỏ nó bao đây lên một về ba tê cắt đây về chưa về chưa về ba về chưa đang về đấy đâu quả đầu Đức Hoàng Hoàng Lỗi rồi Cho bạn chấp đền đi Đổ chơi bốn chơi một Không có ngôi sáu ấy Đúng đây sạch mới anh chơi Bố có bố của anh Bố có bố của anh chơi Ở đây con nữa. Mười lăm, mười một. Ờ, chắc Nhi tưởng 15 quả chứ. Ừ. 8 có 21. Đánh bóng không qua 16, 11. Thank you.

mười bảy mười bốn đập chán nhân dân nào kém rồi yếu ở yếu này ta cũng ném rồi đi mưa rất đi mưa mười tám mười bốn 15 10 Có mình biết lên nhỉ? Lâu luôn. Quá. Quá. Quá.

chưa đây tao làm đẹp đấy đều quân bên đi làm bằng đều của ta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 bè đi vào dưới chiều ấy Sáng rồi đấy. Bỏ đi. Bỏ. Đó đi. Đó đi. 23 17 thắm lên ờ, tivi tí mỏ Thắm lên thử lên tivi tí mỏ Vô Việt, ờ, Việt Nam travel cái là lên tivi hay

rồi cắt đi qua xong chân rồi cắt đi đâu ơi cắt đi tối rồi Thank you. hai mươi hai tư đó cắt đây cắt cắt quả cuối cùng đi quả dính lưỡi này Đứng lên, đứng lên. Chuẩn bị. Quyết tâm rồi. Ra lui. Tập ra. Rồi rồi rồi. Chúng ta đã chuẩn bị bán thứ hai của hôm nay đồ nhớ đã anh say rượu à, đánh rượu hả Nói con tí vờ với tí bất là chịu mà nó bố đây đây là anh hòa trong tay chính của trận một dạ